mình nhớ cái phần ngực của mình giữ nha em hai đi một hai ba chắc chắc rồi sau đó mình sẽ mở phần tay ra như thế này phần hông của mình sẽ đánh qua bốn lần ok một hai và ba thuận chân của mình sẽ là mở em mở và mở em mở hai đi một hai ba em bốn sau đó mình sẽ đá lên là phần tay phải của mình sẽ hốt lên như thế này một em hai ba em bốn ok mình đến lại nha năm sáu bảy đi bừng hai ba em chắc I see you bump pump 5, 6 và 7 8 in 1, 2, 3 in 4, 5, 6, 7, 8 Ok, sau đó chúng ta sẽ nhảy qua bên trái Đặt tay lên cái này zoom in Là cột chân mình sẽ nhảy qua Và mình nhấn như thế này ha Zoom out là mình sẽ đặt qua như thế này Và để chữ OK lên vút tay mình Zoom out, ok, zoom in Zoom out, ok Sau đó mình sẽ buông phần tay xuống như thế này hai lần Phần chân của mình sẽ là chạy, em, chạy Chạy, em, chạy Rồi, đi đến lại nha Chạy và em Chạy và em và Rồi, 5, 6, 7 Đi, zoom in Zoom out, ok, zoom in Zoom out, ok, zoom in zoom out ok rồi câu động tác cuối